thánh thơ từ thiên đình bài số tám mươi 84 mật lận của trời chư phật mười phương giảng thơ ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai Đây là ấn lệnh của trời Bảo điểm cho khắp người nơi xương trần đến thời được thấy phước ân đến thời dân chúng về gần phật tiên nay tìm người đủ phước duyên để trao ấn lận phật quyền mật tông truyền cho phép giải mặt rồng tiêu trừ trấn yểm thăng long bao đời tin này lan khắp muôn nơi từ nơi thành phố về nơi núi đồi ai thời tu dưỡng châu rồi phật quyền bí quyết sẽ rồi chào thầy hành theo ý nguyện của thầy xuất son cứu độ người ngay được nhờ hành theo mật lệnh của trời thì hẳn phép là độ nơi